Xin chào anh em đam mê cờ bạc bịp khắp ba, à, ba miền đất nước đang theo dõi video của Tấn Tuân Casino thì uh, thưa anh em hôm nay Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, chơi sóc đĩa bịp nha anh em một dòng sản phẩm sóc đĩa bịp rất là uh, tiện lợi của năm 2020 thì uh, đó chính là một chiếc bệ vòng anh em nhé đấy, đấy. cái dòng bệ vòng này nó chỉ dành riêng cho những anh em nào mà chủ sới chủ bãi thôi nhé anh em nào mà làm chủ sới chủ bãi thì chú ý cho tôi theo dõi cái video này để à, biết thêm về một cái sản phẩm à, à, rất là tuyệt vời của Tấn Tuân Casino thì đây là một cái bệ vòng này ừ. đây là vòng bệ vòng của năm 2020 anh em ạ đấy trước đây anh em nào mà đã từng sử dụng bệ vòng thì đã biết đấy có những cái dòng bệ vòng rất là bé đây tôi sẽ lấy cho anh em xem đây đây đây là dòng à, bệ vòng cũ nha anh em đấy đặt vào cho anh em nhìn này rất là nhỏ đúng không ạ thì cái bệ vòng này nó chỉ có 15 thôi nhưng mà cái bệ vòng mới này này đấy đây là một dòng bệ vòng mới 2020 thì à, nó được à, 30 phân anh em nhé đấy, đây là bệ vòng 30 30 rất là to đánh rất là thích đấy bát đĩa chỉ cần đưa qua là được để uh, chơi được cái bệ vòng này này thì anh em nhớ cho tôi là bát đĩa của mình là hoàn toàn xanh chín nha đấy bát đĩa thì xanh chín luôn chỉ mình chỉ cần lùa được vị vào thôi đấy mình được lùa được vị bệ này thì anh em uh, đấy chôn ở chỗ chơi đấy nên nó thích hợp cho anh em chủ sòng chủ sới thôi đấy dây luồn ra rất dài này anh em đấy. mình sẽ chôn ở dưới đất và luồn ra ngoài nó khác với cái bệ này hai bệ khác nhau hoàn toàn okay. một cái còn uh, đây là bệ 2019 đây là bệ ờ, của năm 2019 luôn đấy đây này bệ 2019 này anh em nhìn này tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bệ này đấy, bệ này đánh cũng rất là tuyệt vời vòng cũng 30 30 thì tí tôi sẽ giới thiệu cho anh em còn uh, video này chủ yếu tôi sẽ nói cho anh em về cái uh, <coughs> bệ vòng của năm 2020 đấy <coughs> thì à, để đánh được cái bệ này anh em nhớ cho tôi là phải luồn được vị vào nhé đấy vị thì mình có rất là nhiều loại vị đây này vị đóm này đấy, vị đóm vị uh, à, thảm à, vị thăng long đấy, vina đây là vị vina nhé đây là vị uh, thăng long đấy tất cả các vị trên thị trường mình đều có cả đấy, thăng long vina đóm rồi uh, lá bài đấy vị lá bài thì mình đã đột sẵn rồi đấy lá bài này mình đã đột sẵn rồi mình sẽ đi test thử cái vòng này cho anh em xem đấy <coughs> vòng này thì anh em sẽ gồm một cái ờ, bộ rung này bộ rung này thì đầu rung nó được đấu ra ngoài nên nó rung rất là êm đấy không như các bộ rung trước bộ rung thế hệ trước thì nó rung è e, e, e. đấy rất là to thì ờ, để test thử xem cái vòng này có thể còn điện hoặc hoạt động là không thì ờ, tôi sẽ test cho anh em xem cũng như là hướng dẫn anh em cái cách test bệ vòng để khi anh em đi mua bất kỳ sản phẩm bệ vòng ở đâu để anh em test xem cái bệ vòng này nó còn hoạt động được không thì ờ, rất đơn giản nhé anh em bật bệ vòng lên này Đấy, công tác ở đây này anh em mở lên ừ. em mở lên giúp tôi nhé rồi ok bật rung lên đấy rung nó rung nghĩa là bệ vòng của anh em hoạt động bình thường bát đi anh em nhớ cho tôi là hoàn toàn xanh chín nhá đấy cái để rung nó rung hết đi ok còn đây là các vị này đấy vị này đã được vào thuốc rồi đấy bóc ra hoàn toàn không tan đấy đây này đưa vào bệ vòng thì rung rung đấy. anh em nhìn này đấy nghĩa là vị mình có thuốc ok thử quay đóm nha anh em này đóm rất là dày nhưng mà đã được vào thuốc rồi đấy anh em thấy chưa đấy, đóm rất đẹp đúng không đấy đưa qua rung này đấy thăng long này à vina à thunder thăng long này anh em thấy không đưa qua là rung rung này Đấy, anh em thấy chưa đưa qua là rung luôn à, đưa qua rung chứng tỏ nó có hàng thảm này Đấy, anh em thấy chưa cục rung rung rất là êm Đấy, anh em thấy cục rung nó rung chưa rất êm đúng không ạ đấy còn đây là bộ à, đã đột sẵn thì à, bát đĩa anh em nhớ cho tôi là xanh chín nha nhìn này thử là biết bát đĩa không có hàng gì cả đấy xanh chín luôn không rung đấy bát đĩa là xanh chín nha à, thì cái vòng này tôi đã cài sẵn một cái cữ anh em nhớ cho tôi là chôn chôn thì anh em chôn bằng à, chiều cao ấy chiều cao bằng cái bát này anh em chôn chiều cao bằng cái bát này cho tôi đấy chiều cao thì khoảng uh, 10 phân đấy anh em chôn ở dưới sàn dưới đất đấy dưới ờ, hoặc là để dưới nhà anh em thì ờ, cữ cao là một cái bát này khoảng 10 phân nhé anh em đấy cái cữ của cái vòng này là 10 phân và anh em có thể thay đổi cữ thì ờ, cách thay đổi cữ thì khi anh em mua vòng chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách thay đổi cữ này một cách cụ thể nhé thì đây tôi sẽ rung để ra đây cho anh em xem nhé đây tôi sẽ đây là bộ vị đã đột sẵn rồi này. bộ vị này tôi đã đột sẵn rồi anh em nào muốn mở sòng mở sới mà muốn ờ, có một cái đột vị chuẩn sòng chuẩn sới tròn đẹp như thế này thì liên hệ với tôi nhé Đấy, số điện thoại này 0844 17 quý chúng tôi cũng cung cấp cho anh em những cái đột vị để anh em ờ, đột được uh, ờ, chuẩn sòng sới đẹp như thế này Đấy. quân cắt ra rồi mà vẫn còn có hàng này đưa qua rung thành tạch tạch ok biểu diễn cho anh em xem này tương tự nha anh em mở tứ tử này anh em nhìn nhé tứ tử này đặt vào để anh em biết cái à, công thức để đánh cái bệ vòng này nhé, tứ tử này đấy đặt xuống hai rung hai rung là tứ tử đấy, tứ tử xanh hay là nhấc ra cũng hai rung đấy tứ tử xanh hay là tứ tử trắng thì đều là à, tứ tử đỏ thì đều là hai rung cả này anh em tứ tử này đặt đấy tứ tử đỏ nhấc ra hai rung đấy. anh em đặt giữ lát lẻ nhá lẻ nhá giờ đến lẻ nhá đấy, nhìn lẻ này một rung là lẻ anh em nhớ cho tôi nhá một rung là lẻ nhấc ra này một rung này đặt vào này đấy một rung nhấc ra một rung còn sấp đôi thì thế nào đây sấp đôi thì thế này này anh em sấp đôi nhá sấp đôi đặt xuống không rung đấy anh em nhỉ đưa ra đưa vào đều không rung cả đấy thì à, <clears throat> đây tôi sẽ sóc cái để cho anh em à, xem nhé đánh 10 à, quả chuẩn cả 10 trăm quả thì chuẩn cả trăm này, anh em sóc ở trên bệ nhá sóc sóc ở đâu cũng được này. một rung anh em thấy không rung một rung rung một rung thì mình sẽ đánh tất tay vào lẻ thấy chưa chuẩn không ạ tiếp tục nhé đặt xuống bên anh em có thấy rung không ạ không rung đúng không kéo ra kéo vào này xin lỗi nhé kéo ra này đặt lại này một rung đúng không ạ đấy một rung là lẻ mở cho anh em xem thấy chưa lẻ rất chuẩn Đấy, anh em có thể test thử lại bằng cái cách mình đưa ra đưa vào Đấy. ok lẻ nha hai rung đánh tứ tử cho tôi tứ tử này là tứ tử xanh này là tứ tử đỏ Đấy. anh em nhìn này tứ tử chuẩn không ạ Đấy, hai rung là tứ tử Đấy, anh em nhớ cho tôi cái công thức của nó nhé hai rung là tứ tử sóc cái tiếp cho anh em không rung không rung này kiểm tra này Đấy, anh em kiểm tra không rung đúng không ạ không rung Đấy, sắp đôi Đấy, xuống tiền đi Đấy. bán hết mặt trăng đi anh em đấy thấy chưa sấp đôi rất là chuẩn hai rung đúng không anh em kiểm tra lại đi đấy. hai rung đúng không ạ đặt vào hai rung lại tứ tử cho tôi đấy chuẩn không anh em tứ tử một trăm phần trăm đánh 10 tiếng chuyển cả 10 thì à, quân à, này nó bệ này đánh rất là ok đấy sau này đặt kiểm tra này đưa qua bệ vào một rung một rung đấy, lẻ chuẩn xác không anh em đây tôi bật lên số đôi rồi lẻ nha tiếp tục này xong rồi về đưa lại có rung không nha không hề rung đúng không ạ không rung sấp đôi mở đấy thấy chưa chuẩn 100 phần trăm luôn anh em ạ đấy. thì à, anh em mà muốn mua vệ vòng này thì có thể lên trực tiếp cơ sở của Tuấn Tuân Casino đấy. Tuấn Tuân Casino đang có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông đấy. anh em ở gần các cơ sở nào thì có thể lên uh, cơ sở đó để uh, <clears throat> test thử tiếp sản phẩm nha anh em anh em sẽ được gặp những người thầy người thợ sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cái bệ vòng này đấy đó. xem qua video thì nhiều anh em có thể thắc mắc chưa hiểu thì uh, có thể đến trực tiếp để học nhé Đấy, thì ờ, Tấn Tuân Casino và những người thầy người thợ sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi bệ vòng này làm sao cho nó hợp lý và hiệu quả nhất Đấy. thì anh em sẽ được uh, hướng dẫn cụ thể Đấy cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để uh, nhận được nhiều cái video mới của Tấn Tuân Casino để anh em biết trước được các dòng sản phẩm cờ bạc bịp đang à, hot nhất trên thị trường đấy được à, mới nhất để anh em à, đón đầu xu thế đúng không ạ đấy, mình bao giờ mà sở hữu những cái dòng sản phẩm mới nhất thì cũng sẽ tuyệt vời hơn đúng không ạ thì đấy xin chào anh em nhé